Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu một bản danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC200-8 và 8MO hoặc PC220-8 và 8MO phần 2 trên 2 cũng là phần cuối cùng. Ở phần video này, danh sách mã lỗi có từ ký hiệu D811 MC đến DI2 EKB. Sau đây mời các bạn cùng xem. Mã lỗi đầu tiên đó là mã D811MC được xác nhận bởi hộp đen của Comchac. Nội dung lỗi là hệ thống Comchac bị trục trặc. Mã D862KA được xác định hộp đen của Comchac. Mạch điện anten GPS bị hở mạch. Mã D8AQKR được xác định hộp đen của màn hình. Lỗi màn hình máy không thể nhận ra bộ điều khiển của bơm thông qua đường truyền CAN 2 của hệ thống Comnet. Mã DA22KK được xác định ở bên của bơm. Mã hành động là N03. Mã hành động N03 dành cho người thợ vận hành các bạn chú ý. Điện áp cung cấp điện của cuộn điện solenoid của bơm nhỏ hơn 20V. Mã DA25KP được xác nhận ở bên của bơm. Điện áp đầu ra của nguồn cảm biến 15V nhỏ hơn 0,25 0, nhỏ hơn 2,5 và hoặc lớn hơn 6V. Mã DA 26KP để xác định hộp điều khiển của bơm. À, điện áp đầu ra của nguồn cảm biến 2 tức là 5 kiểm nguồn cảm biến 2 5V dưới nhỏ hơn 2,5 hoặc lớn hơn 6V. Mã DA29KQ để xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động là N01 Mã máy tín hiệu đầu vào không tương thích trong bộ điều khiển. Mã DA2QKR được xác định hộp điều khiển của màn hình nỗi hành động N03. Màn hình máy không nhận ra bộ điều khiển của bơm thông qua hệ thông qua ken 2 đường truyền của con connect. Tiếp theo, mã DAF0MC được xác định hộp điều khiển của bơm. Màn hình bị lỗi, mã DAF8KB để xác định hộp đen của màn hình, mã hành động N03, điện áp cung cấp bất thường từ màn hình máy đến camera nhỏ hơn 6V hoặc lớn hơn 10V, chuẩn của nó là 8V. Mã DAF9KQ được xác định hộp đen của màn hình, mã hành động N03. Model được đăng ký trong màn hình máy và bộ điều khiển của bơm khác nhau mã DASGMC để xác định IP của công COMCHAC. Dữ liệu vị trí không được gửi từ module GPS trong thiết bị đầu cuối của COMCHAC à, đến liên lạc COMCHAC à, đến modem liên lạc COMCHAC trong vòng 50 giây khi bắt đầu hệ thống công COMCHAC. Mã DAFQKR được xác định hộp đen của công COMCHAC. Thiết bị đầu cuối công COMCHAC không nhận diện được màn hình máy thông qua đường truyền CAN 2 mã DAZ9KQ được xác định hộp đen của màn hình, model đăng ký của màn hình, máy và bộ điều khiển điều hòa khác nhau. Mã DAZQKR được xác định hộp đen của màn hình, mã hành động N01. Màn hình máy không nhận ra bộ điều khiển điều hòa không khí của đường truyền Ken 2. Mã DB2QKR được xác định hộp đen của màn hình mã hành động N03. Màn hình máy không thể nhận ra bộ điều khiển động cơ thông qua đường truyền CAN 2 của Comnet. Tiếp theo, mã DGH2KP để xác định hộp đen của màn hình. Điện áp tín hiệu của mạch cảm biến, nhiệt độ dầu thủy lực nhỏ hơn 1V, vì vậy bộ điều khiển của bơm xác định rằng mạch ngắn mạch. Mã DHA4KA để xác định độ N của màn hình mã hành động N01. Điện áp tín hiệu công tắc lọc khí nhỏ hơn 1V khi động cơ đang chạy. Màn hình xác định rằng lọc khí bị tắc. Tiếp biển công tắc mở. Mã DHPAMA được xác định hộp đen của bơm. Mã hành động N01 điện áp tín hiệu của mạch cảm biến áp suất bơm nhỏ bơm ở đây là bơm trước nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V mã DHPP MA để xác định hộp điện của màn của bơm. Điện áp tín hiệu của mạch cảm biến áp suất bơm phía sau nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DHS3MA để xác định hộp điều khiển của bơm mã anh động N01. Điện áp tín hiệu của cánh tay gầu thao tác vào mạch cảm biến áp suất PPC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DHS4MA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, điện áp tín hiệu của gầu thao tác đi vào, mạch cảm biến áp suất TPP nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã D 8 ma được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, điện áp tín hiệu mạch cảm biến áp suất của cần bum lâng PPC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DH 9 ma được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01. Điện áp tín hiệu của mạch cảm biến áp suất cục cần boom thấp tức là hạ đó, dưới 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DHSAMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động là N01. Điện áp tín hiệu cảm biến áp suất quay bên phải PPC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DHSBMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, điện áp tín hiệu cảm biến áp suất quay bên trái của mạch PVC dưới 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DHSCMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, điện áp tín hiệu cảm biến áp suất thao tác gầu ra ừ, PVC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V Mã DHSDMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01. Điện áp tín hiệu gầu ra, cảm biến, áp suất PVC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Tiếp theo mã DHSDMA điện được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01 điện áp ở đây gầu ra ở trên là tay gầu ra còn ở dưới là gầu da các bạn nhớ DHSCMA thì là mã của tay gầu da còn cái này là của gầu da mã DHSMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01 à, điện áp tín à, hiệu di chuyển tiến bên trái cảm biến áp suất PVC nhỏ hơn phổi 3 hoặc lớn hơn 4,5V mã DHSGMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01 điện áp tín hiệu di chuyển của cảm biến à, tiến phải cảm biến áp suất PPC nhỏ hơn khoảng 3 hoặc lớn hơn 4,5 mã DHS HMA để xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động N01 điện áp tín hiệu di chuyển trái nùi cảm biến áp suất PVC nhỏ hơn 3 hoặc lớn hơn 4,5V. Mã DHSGMA được xác định hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, điện áp tín hiệu của cảm biến áp suất di chuyển phải lùi PVC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,5V. Tiếp theo mã DHX1MA để xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động N04. Màn hình báo uh, báo động là quá tải không được đặt thành hiển thị thì lại hiển thị. Đó. Tiếp theo mã DR21KX để xác định hộp đen của màn hình mã hành động N01. Điện áp đầu ra camera 2 di chuyển lùi bất thường. Mã D R31KX để xác định hộp đen của màn hình mã N01. Điện áp tín hiệu cảm à, của camera 3 di chuyển lùi bất thường. Mã DV20KP để xác định hộp đen của bơm. Mã hành động N01. Mạch chuông khi di chuyển của bộ điều khiển bơm có dòng bất thường mã DW43KA được xác định ở việc điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch chuông khi di chuyển của bộ điều khiển bơm không có dòng. Mã DW43KP được xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch tốc độ di chuyển bị ngắn mạch. Mã DW45KA được xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch phanh quay toa bị hở mạch. Mã DW45KP được xác định điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch phanh quay toa bị ngắn mạch. Mã DW91KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch không di chuyển bị hở mạch. Mã DW91KB được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch không di chuyển bị ngắn mạch. Mã DW A2KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N03, mạch dự phòng cho búa bị hở mạch. Mã D WA2KP được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N03, mạch dự phòng cho búa bị ngắn mạch. Mã DWK0KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N03, mạch van định áp suất hai trạng thái hở mạch. Mã DWK0KB được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch van định áp suất hai trạng thái bị ngắn mạch. Mã DWK2KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch điện của van điện biến đổi áp suất ngược bị hở mạch. Mã DWK2KB được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch điện van điện đổi áp suất ngược bị ngắn mạch. Tiếp theo mã DXA8KB được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N03, mạch van điện trước PC EBC bị hở mạch mã DXA8KB để xác định điều khiển của bơm mã hành động N01 mạch van điện trước PC EBC bị ngắn mạch mã DXA9KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N03 mạch van điện sau PC EBC bị hở mạch mã DXA9KB được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động là N01 mạch van điện sau PC EBC bị ngắn mạch mã DX E0KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch van điện NS, EBC bị hở mạch. Mã DXE0KB được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch van điện NS, EBC bị ngắn mạch. Mã DXE4KA e được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động động không có, mạch van điện EBC à, của búa bị hở mạch. Mã DXE4KB để xác nhận điều khiển của bơm, mạch van điện EBC, búa bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã DXE5KA được xác định điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch van hòa bơm chính bị hở mạch. Mã DXE5KP được xác định ở điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch van điện hòa bơm chính bị ngắn mạch. Mã DXE 6KA được xác nhận điều khiển của bơm mã hành động N03, mạch van điện hòa bơm NS bị hở mạch. Mã DXE6KB để xác định điều khiển của bơm mã hành động N01, mạch van điện hòa bơm NS bị ngắn mạch. Mã DI20KA để xác nhận điều khiển của bơm. À, khi gạt nước kính chắn gió hoạt động tín hiệu à, tín hiệu gạt của đầu làm việc không được đưa vào. Mã DI20MA để xác nhận điều khiển của bơm. Khi gạt nước kính chắn gió nghỉ, tín hiệu nghỉ cho vùng nghỉ không được chấp nhận mã DI2CKB để xác nhận điều khiển của bơm, mạch điện rửa kín bị ngắn mặt. Mã DI2DKB để xác nhận điều khiển của bơm, mạch điện mô tô gạt nước bị trước bị ngắn mạch. Tiếp theo mã DI2EKB để xác nhận điều khiển của màn hình, mạch motor gạt mưa sau bị ngắn mạch. Và mã DAF0MB để xác nhận điều khiển của bơm, phần mềm chương trình màn hình bất thường. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn danh sách bảng mã lỗi phần 2 cũng là phần cuối cùng của xe máy xúc thủy lực PC 200 trừ 8 hoặc trừ 8 MO hoặc PC 220 trừ 8 hoặc trừ 8 MO. Tổng số vi tổng số mã lỗi của video phần 2 này là gồm có 66 lỗi trên tổng số toàn bộ của xe là 138 mã lỗi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại ở các bạn video tiếp theo. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.comasuvietnam.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.